Xin chào mọi người, mình là Hiền đây Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy một bài TikTok tiếng Trung Tên là tên tiếng Trung luôn Nên là mình <laughs> không biết phát âm thế nào ấy Thì mình sẽ edit ở phía dưới cho mọi người biết nha à, Bài này thì khi mình nghe mình thấy rất là hay Kiểu nó khá là bắt tai ấy Nên là mình muốn chia sẻ ngay luôn à, cho mọi người Cùng bắt đầu nhé bài nhảy này thì mình cũng chia thành hai phần à, phần thứ nhất đầu tiên thì mình sẽ chỉnh mẫu cho các bạn nhìn nhá bây giờ thì mình sẽ giải thích động tác cho các bạn này hai chân rộng bằng vai bên này là trái bên này là phải nhá đầu tiên thì mọi người đổ đầu qua trái đổ người tay sẽ chè vào bụng này tiếp theo nhấc cho mình gót chân phải lên như thế này sau đó hai đầu ngồi xuống và đổi hông qua trái thì xoay lại cái gót chân phải như thế này mọi người về cái dáng này cho mình thử lại này đầu người gót chân nhún và cánh hông ra nối lại với nhau nha okay. bây giờ từ vị trí này nó sẽ hơi đứng thẳng và sau đó lại đổ người sang bên phải làm tương tự thử lại cho mình này từng thứ một nhá đầu người nhấc gót nhún và cánh không từ lại bên phải này đổ sau khi mọi người đã thành thạo hai động tác như thế này rồi thì mình sẽ đến với động tác tiếp theo nhé về trình tự động tác này đầu tiên mọi người đầu tiên mọi người đổ người qua phải để dáng như thế này tiếp theo mọi người thắt cho mình không lên hai lần không phải để dễ dàng thắt hông thì mọi người đưa thêm cái gót nhá gót rồi sau đó mọi người mới đổ người ra phải lặp lại tương tự để hông động tác tiếp theo thu chân trái về giữa thì tay trái đấm thang ngang tiếp theo thu chân phải về giữa tay phải đấm theo ngang mắt có thể nhìn theo tay lúc mọi người làm động tác như thế này nhìn theo hoặc là không Tiếp theo lần lượt hai tay đẩy lên cao Sau đó hất xuống dưới Khi hất xuống thì người sẽ nhún và ngửa đầu Sau đó lên thẳng Lên cao này, hất Nối lại từ đầu cuối này Đổ trái Dừng, hất, thông Đổ, phải Dừng, hất, thông Trái, lên và xuống bây giờ mọi người tăng tốc độ nối động tác lên nhé 5 5 6 7 8 đủ trái dừng đầu phải dừng trái thẳng lên lên và hất tiếp theo thì mình sẽ đến nhịp 5 6 7 8 1 một hai ba và bốn năm sáu bảy tám nhịp nhanh này năm sáu bảy tám một hai ba bốn năm sáu bảy tám một hai ba và bốn năm sáu bảy tám Bây giờ thì mình sẽ ngân nga theo nhạc cho các bạn nhé Sẽ hình dung động tác này nên mình sẽ nhảy mẫu Tiếp theo thì mình sẽ giải thích từ động tác của phần 2 này Sau khi mọi ngửa lên Tiến lên trước và dậm chân tại chỗ khoảng 3 bước Sau bật nhảy, sau lên Tay đẩy lên trước người nhún tiếp theo kéo hai tay đồng thời với hông phải lên kéo hông trái lên khi kéo tay về hông thì hất cho mình cái hông phải lên để hất hông phải dễ hơn thì đi kèm với cả gót chân nha nhún xuống này hất lên về lại nhún hất về hai lần như vậy thôi tiếp theo khu chân trái lên đầu gối phải khi đầu gối phải lên thì hai tay lấy đà trên cao xuống người không đổi chân tiếp theo chân phải thì tay đưa tay trái đưa từ đùi đưa ra tương tự để lặp lại động tác trước lại giúp mình này bật ra không phải trái và và and vuốt vuốt và xuống đập xuống hai chân thay cách nhau lên xuống như thế này chưa bây giờ mọi người thử kết hợp lại một lần nữa này ngửa hất đi một hai ba và quấn phải trái và xuống xuống thành uốn sang hất hất tiếp theo sau khi mọi người hoàn thành xong tất cả combo như vậy ngồi nào ngồi nào như thế này đúng không thả xuống bây giờ lại bật hai chân ra bây giờ mọi người nhún xuống này đẩy hông lên trước và kéo người lên theo giúp mình nó là uốn sóng từ dưới lên nếu mà các bạn chưa rõ phần uốn sóng như thế nào các bạn hãy tìm một mặt tường nhá sau đó nối ba điểm ngực không đầu mũi thì các bạn sẽ được sóng từ trên xuống bây giờ nối không và nối từ chân đầu gối không sau đó ngực thì sẽ được sóng từ dưới lên nếu các bạn chưa biết làm sóng thì hãy tập ừ, từ những thứ cơ bản này trước thì sau đó hãy tạo à, động tác này nhá và sau đó kết thúc thì mọi người thích dáng nào thì mình hãy khâu dáng đấy ra nhé lại một lần phần hai này nối động tác hất lên đi ba lần và bật ra không phải trái lên và vuốt và em không hết phần 2 thì bây giờ mình sẽ vào nhịp này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8 và 1 2 3 4 nhịp nhanh 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8 1 và 2 và 4 Bây giờ thì mình sẽ kết nhạc trọng phần thứ 2 nhé Come on Tưng tưng tưng tưng tưng tạch Tưng tưng tưng tưng tưng tạch Tưng tưng tưng tưng tưng sẽ vào nhạc cho các bạn này như vậy là mình và các bạn đã cùng nhau học xong bài tiktok vừa rồi thì um, rất mong là các bạn sẽ hoàn thành được bài này trong thời gian sớm nhất cố lên nhé